nhìn rễ tả ghét không bốn cục rồi bốn cục hả nhìn rễ tả Ai... ba Rồi chào mừng các bạn đến với TH Lòi Stream Center quận 12 Để chúng ta cùng nhau bước lại những cái khung trời kỷ niệm Những cái hoài niệm Và có thể đây là một cái video duy nhất Mà Duy Nguyễn tập ở những cái máy thô sơ Những cái máy kinh điển của những phòng gym bình dân còn sót lại Trên bộ đồ cũng khá là quyền thoại Cái áo này không dưới 3 năm nha các bạn Cái logo nằm dưới đây là không dưới 3 năm nha các bạn Đó Logo này không dưới 5 năm nha các bạn huyền thoại rẻ tiền nhưng mà vẫn tập được mắt ot sau này qua quận 7 không còn lại khung trời đâu nha các bạn sau này qua quận 7 một tháng nữa thôi là thế giới hoàn toàn đổi thay bây giờ vô với em máy luro set up mắt ot anh với gợi ý là tập bên 60 kg rồi set đây A few moments later. Đây là máy Loro không tập là cái tay á không kéo lên vậy nha ok Ok Ủa mình nói 6 cái đúng không? Mày nó sai tông nhẹ rồi. Bà tác dụng vô lưng nha các bạn lên gần đã mà vô dạ. sáu chục quá nhẹ đúng không 10 kg Hey! lên mười ký nữa à bên này ra bên hai chục nhìn để tại cái không nhiêu cục rồi bốn cục hả nó nhìn lên tạ thôi giờ cầm cây trong nha <laughs> chị bạn những dây cho dễ rồi như chi nữa đó cầm cây trong này quấn dây cho dễ thật ra nó trong ngoài như vậy nha bạn đừng nói tôi tập cầm trong tôi tập mạnh hơn rồi quan ức lắm á vui thôi ghim nhiều khi thích cái tập nữa đó hey. hành hạ nó chơi bạn giờ ra game khó nha không lên thôi lên lần lượt hai chục kg bên luôn nè tháo tháo tháo đập vô ba bánh hai chột thật sự mướn pt mình có quyền mà chứ nó ngồi nó đếm không à thấy không thành hạ thôi <laughs> đổi bài đây đi lớn Now! trời ơi mình dứt 160 mình chưa tới 80 kg lãnh tiền VT mình ngồi đếm đếm đếm đếm các bạn biết không đây một hai ba bốn はいはいあおやめラーメン Anh là người yêu diêm sống vui tươi Thích tập luyện cho sang chắc body Thường ăn những món trứng luộc thịt cá Những món dầu mỡ thôi chia tay Suốt cuộc đời không rượu bia thuốc lá Học hành là việc sống anh không thích ăn chơi một trường hợp đêm cà phê cũng chẳng tới lùi, Khi ở phòng gym anh thể hiện sức mạnh cơ bắp Uri cao mới là vui sướng